Xin chào bạn. À, chúng ta lại thấy là ngân hàng nhà nước lại tiếp tục à, đưa ra những cái chúng ta là tăng cái lãi nới cái biên độ tỷ giá hoặc là chúng ta gọi là tiếp tục nâng cái tỷ giá lên cao rất là cao như vậy thì nó đang ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam đặc biệt là ảnh hưởng thị trường chứng khoán trong thời gian tới ạ ở đây chúng ta biết rằng là trong hôm nay thì ờ, việc mà ngân hàng nhà nước mới hôm trước có một cái tức là có thông tin đó là gì ạ bắt đầu là nới tức là có thông tin là nới rộng biên độ nới rộng biên độ tỷ giá và hôm nay chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước bắt đầu có cái thông thông báo là tiếp tục nâng cái lãi suất lên vậy điều này nó tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán cũng như là thị trường trong thời gian tới thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích để chúng ta nhìn rõ hơn về cái thông tin này đây là cái thông tin mà chúng ta đang nhìn thấy đấy ạ đây là hôm nay chúng ta nhìn thấy là hiện tại ngân hàng nhà nước tăng cái tăng mạnh USD thế để tăng mạnh USD thì chúng ta biết rằng là một là gì ạ nếu không tăng mạnh USD thì điều gì diễn ra đúng không đấy nếu không tăng mạnh USD thì điều diễn ra tức là ngân hàng nhà nước có hai hiện tại có một là gì ạ họ cần phải gì ạ bơm tiền bơm cái USD ra để bán cho nhà đầu tư hai là gì ạ hai là hai là ngân hàng nhà nước cần phải tăng lãi suất lên đấy tăng lãi suất lên thế thì đấy là hai cái điều mà chúng ta thấy rằng là nếu mà bây giờ tăng lãi suất lên thì rõ ràng ở ờ, trong nước chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đúng không trong nước chúng ta bị ảnh hưởng bởi vì các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn còn trong trường hợp mà bây giờ bán ngoại tệ ra thì bây giờ chúng ta hiện tại là có 98 tỷ USD mà bây giờ tiếp tục bán thì không thể bán mãi được nên bây giờ hiện tại thì nó có một chị nó có một cái cái phương tức là hiện tại chỉ có cách nữa là gì ạ tăng cái tỷ giá lên tăng cái tỷ giá lên và khi mà tăng tỷ giá lên thì nó làm cho gì ạ nhà đầu tư chúng ta có thể một số nhà đầu tư sẽ có xu hướng là gì ạ mua USD đúng không bắt đầu có xu hướng là tích trữ USD đấy là cái đầu tiên chúng ta đấy mà khi người ta tích trữ đầu cư USD nữa thì dẫn đến là gì ạ nó lại có một cái cái, cái hiện tượng là lạm phát bắt đầu có xu hướng gia tăng bởi vì lúc đấy người ta gì ạ bán chuyển tiền sang USD và lạm phát gia tăng thì nó ảnh hưởng rất lớn đến gì ạ cái nguồn tiền vào thị trường bây giờ chúng ta gọi là rủi ro thì đây đây là cái những cái gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên thị trường đúng không ạ nhìn thấy ở trên thị trường thì bây giờ trước khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta cần phải phân tích là chúng ta nhìn thấy cái điều gì ạ vậy những cái, cái điều đó chúng ta nhìn thấy đó là tăng lãi suất và tăng lãi suất nó làm cho thị trường giảm và thị trường giảm thì bây giờ hôm nay chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là những cái nhóm cổ phiếu giảm rất là mạnh trong đó cái nhóm đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở đây đó là nhóm gì ạ quan sát đây chúng ta nhìn thấy chủ yếu là nhóm bất động sản bất động sản khá là nhiều nếu anh chị em để ý cái nhóm bất động sản giảm thì chúng ta thấy là nhóm bất động sản giảm khá mạnh này Đấy, lý do cái nhóm bất động sản giảm mạnh bởi vì chúng ta biết rằng là hiện tại cái với cái việc mà các gì à, doanh nghiệp về bất động sản vừa rồi huy động trái phiếu một cách gì à, bừa bãi thì những cái cổ phiếu bất động sản còn tiếp tục gì à, tiếp tục xảy ra từ nay đến gì ạ à, giữa năm thậm chí là cuối năm 2023 nên việc mà tiếp tục đến năm 2023 cái cổ phiếu bất động sản còn tiếp tục tác động mạnh nên việc mà chúng ta sở hữu hay là bắt đáy thì Dũng không biết là cái điều này nó sẽ diễn ra như nào nhưng ở đây chúng ta hiểu đơn giản là nếu cổ phiếu mà bị thủng như vậy việc huy động vốn mà không huy động vốn của nhà đầu tư bằng trái phiếu như vừa rồi đấy thì chúng ta thấy rằng là tới đây khi mà cái đáo hạn trái phiếu thì không biết là các doanh nghiệp bất động sản lấy tiền đâu ra cho nhà đầu tư và khi mà không có đến hạn mà không trả lại cho nhà đầu tư được thì chúng ta thấy là nó tiếp tục khủng hoảng trong thời gian tới nên cái điều này là cái mà chúng ta thấy là không phải ngành nào chúng ta đầu tư được trong hệ này mà chúng ta cần phải gì ạ nhìn nhận từng cái ngành từng cái nhóm cổ phiếu là nếu chúng ta đầu tư trong đoạn tới thì chúng ta đầu tư nhóm nào bây giờ chúng ta quay trở lại về thị trường quay trở lại thị trường đến thị trường à, chúng ta phân tích về thị trường thì chúng ta thích hai mảng các bạn nhớ nhá thế thì nếu bây giờ chúng ta phân tích về bảng kinh tế vĩ mô thì rõ ràng là thị trường nó gì ạ nó tốt rồi kinh tế vĩ mô thị trường chúng ta nhìn thấy điều gì ạ tỷ giá thì tăng trái phiếu của các doanh nghiệp thì đang đặc biệt là bất động sản thì gặp vấn đề thế thì đấy là những cái thông tin xấu thông tin xấu đưa ra thế thì khi mà thông tin xấu đưa ra thì chúng ta phản ứng như nào quan trọng là chúng ta phản ứng như nào nó có thể tốt nó có thể xấu nhưng quan trọng là chúng ta phản ứng như thế nào nhưng chẳng hạn như hôm trước thì khi các bạn nào đó giả sử như đây có một cái uh, ờ, khi mà bùng nổ theo đà chẳng hạn thế khi mà chúng ta xem bùng nổ theo đà và chúng ta không hiểu rõ về bùng nổ theo đà là gì thì chúng ta chỉ nghe một cái tiêu đề thôi là chúng ta gì ạ chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều rủi ro nhá chỉ nghe bùng nổ theo đà thôi là gặp rủi ro bởi vì chúng ta không hiểu thực sự bùng nổ theo đà là gì tại sao bùng nổ theo đà tại sao không nên chính vì vậy thì khi mà chúng ta nghe một cái từ gì đó và chúng ta không biết là tại sao tại sao nó bùng nổ tại sao không thì đấy là lý do tại sao chúng ta không chưa thành công ờ, trước khi mà chúng ta phân tích về thị trường của cái ngày hôm nay thì chúng ta thấy vấn đề là khi mà cái thông tin về lạ về gì ạ à? về tăng tỷ giá chúng ta thông tin thì tăng tỷ giá mấy hôm trước thì bơm tiền ra nhưng mà hôm nay là hút tiền vào thì những cái thông tin đấy nó cứ tiếp tục đưa ra và gần như trong giai đoạn của giai đoạn này, này thì thông tin xấu nó diễn ra rất là nhiều khi tin, tin xấu nó diễn ra nhiều thì nhà đầu tư chúng ta làm gì ạ chúng ta chỉ tập trung vào tin xấu thôi đúng không chúng ta chỉ tập trung vào tin xấu thôi và chúng ta không hiểu xem là vậy những thông tin đấy chúng ta quan sát xem là trong tuần này trong tuần sau nó phản ứng như nào để chúng ta đưa ra một góc nhìn khách quan hơn thế thì nếu chúng ta thấy là thị trường không bùng nổ đâu này thì nó tức là gì ạ mọi thứ nó đang xấu hơn thực tế vậy thị trường bùng nổ theo đà chưa mà chúng ta mua đúng không nó chưa có bùng nổ theo đà đây là kịch bản nếu bùng nổ theo đà chúng ta mua tại vì nó có nét cùng nhưng rõ ràng là gì ạ thông tin về kinh tế vĩ mô thông tin về nhiều cái yếu tố khác nó diễn ra đến cái việc mà nó bị tiếp tục bị rũ bỏ tiếp tục bị bán tháo là được đương nhiên xảy ra đúng không đấy thì thế thì ở đây một bạn đây giờ trước khi chúng ta phân tích thì xem là các bạn cứ comment này à. chúng ta vừa hôm nay vừa làm vừa giao lưu trước khi chúng ta phân tích thị trường tại vì các bạn ở đây chẳng hạn như là bán khống năm 2008 dựng phim Big Boy sọt suốt và so sánh S&P 500 của so với năm 2022 với 2008 thế thì tất cả cái điều này thì việc Dũng sẽ phân tích tức là nó có một cái video phân tích về kinh tế vĩ mô ở dạng này nhưng thực tế nó đơn giản như này chúng ta phân tích nó đơn giản như này thôi cái đầu tiên là chúng ta nhìn góc độ đầu tiên là nhìn đấy ạ rõ ràng là bây giờ Mỹ là đang gì ạ xuất khẩu lạm phát cho tất cả các nước đơn giản thế thôi nên với việc mà bây giờ lạm phát của Mỹ rất là cao Mỹ lạm phát rất là cao việc để cho lạm phát Mỹ bắt đầu giảm thì chúng ta cần Mỹ phải làm gì ạ Mỹ bởi vì Mỹ nó đang nắm đồng tiền của thế giới nên Mỹ làm sao để xuất khẩu lạm phát đúng không xuất khẩu lạm phát cho các nước khác bằng cách là gì ạ nâng cái đồng giá mình lên nâng đồng giá đồng lên thì bằng cách là gì ạ hút tiền về và làm cho USD tăng USD tăng thì dẫn đến là nó xuất khẩu hàng hóa của Mỹ gì ạ bán sang nước khác trở nên đắt đỏ hơn đấy là chúng ta sẽ hiểu đơn giản là như vậy và đặc biệt là những cái Mỹ sẽ nhập hàng hóa từ nước khác rẻ hơn rất nhiều nhưng bán ra nước khác thì đắt đỏ hơn thì đấy chính là Mỹ đang xuất khẩu lạm phát thế bây giờ nhà đầu tư thì người ta thấy rằng là bây giờ đồng USD tăng thì người ta hút tiền về thôi đúng không hút tiền về thôi. thế ở đây chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta thấy là đây chúng ta đang cần ở việc chính phủ chúng ta đang có cái bài toán một là gì ạ làm sao để lãi suất không được tăng quá cao lãi suất không được tăng quá cao bởi vì tăng quá cao thì doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong thời gian tới bây giờ nó lên đến một phần trăm rồi không phải chín phần trăm rồi à, à tức là chín năm phần trăm rồi rất là cao cái thứ hai bây giờ gì ạ à? tỷ giá bây giờ có bơm tiền bơm USD ra để bán thì có còn bao nhiêu USD để bán đâu bán một thời gian nữa cũng hết thôi nên cách đơn giản nhất là gì ạ à? tăng lãi suất à tăng cái tỷ giá lên khi mà tăng tỷ giá lên thì hưởng lợi đó là những doanh nghiệp xuất xuất khẩu hưởng lợi xuất khẩu thì hưởng lợi đúng không nhưng bây giờ doanh nghiệp nhập khẩu sẽ bất lợi và đặc biệt là những doanh nghiệp liên quan đến gì ạ liên quan đến vay là bị bất lợi chẳng hạn bây chúng ta nhìn một rất nhiều doanh nghiệp chúng ta gọi là vay đồng đồng USD thì bất lợi luôn đúng không bất lợi luôn trong đó giả sử như Hòa Phát vay đến 40 gì ạ 40 mấy phần trăm tỷ số này cũng uh, sẽ có cái thống kê chúng ta là vay bằng gì ạ USD thì rõ ràng nó bất lợi thôi thế bây giờ chúng ta thấy là những ngay doanh nghiệp nào vay bằng yên nhật yên nhật mất giá thì doanh yên nhật để hưởng lợi chúng ta đơn giản như vậy thôi thế bây chúng ta đặt câu hỏi là gì ạ nếu bây giờ chúng ta cứ phân tích kinh tế vĩ mô phân tích toàn bộ như vậy thì rõ ràng là nếu chúng ta đầu tư chúng ta nên đầu tư không ạ bắt đáy không ạ <coughs> bắt đáy không có bắt đáy cổ phiếu không ạ có đầu tư tích sản lúc này không ạ <coughs> rõ ràng là năm 2000 covid đúng không <coughs> nhiều người mua bắt đáy kiếm được rất nhiều tiền tại vì lúc ấy cổ phiếu mọi cái giảm rất mạnh ai chỉ nhìn đấy là rất nhiều nhà đầu tư bắt đáy bởi vì lúc đó nhà nước lại bơm tiền ra để đỡ nền kinh tế đúng không nhưng bây giờ chúng ta thấy lạm phát ra đỉnh chưa mà bơm tiền nếu bây bơm tiền ra thì sao bây hỏi nhá nếu mà chúng nó bắt đáy nhà nước bơm tiền ra thì sao cách đây mới hôm nhà nước cần phải bơm tiền ra để gì ạ à? hỗ trợ thanh khoản cho cái trái phiếu đúng không của một cái doanh nghiệp nào đó chúng ta biết rồi đấy ạ tức là khi mà cái doanh nghiệp đó chúng ta nhớ vừa rồi ấy, một cái ngân hàng <coughs> bị mất thanh khoản đúng không thì nhà nước phải bơm một lượng tiền lớn ra khi nhà nước bơm tiền lớn ra thì dẫn đến gì ạ à? đồng Việt Nam lại mất giá đồng Việt Nam rất mất giá thì dẫn đến USD lại tăng mạnh USD tăng mạnh thì chính phủ phải làm gì ạ? Bắt buộc phải hy sinh. Đúng không? Bắt buộc phải hy sinh về tỷ giá. Bắt đầu nâng cái tỷ giá lên phải hy sinh. Đấy. Thì đấy là cái mà chúng ta nhìn về góc độ như vậy. Thế bây giờ chúng ta xem xét về phân tích kỹ thuật. Thì thông thường phân tích kỹ thuật nó đi trước thị trường. Và chúng ta nhìn và, và thông thường thì thông tin thì bao giờ ở vùng chúng ta là tạo đáy hay là gần đáy nó cũng xấu và phần lớn chúng ta không sử dụng các thông tin phần lớn chúng ta không sử dụng các thông tin về kinh tế vĩ mô để bắt đáy hoặc là để dự đoán thị trường được bởi vì thông tin nó còn rất là xấu cái thông tin nó cực kỳ là xấu nên nếu mà sử dụng thông tin như vậy thì rõ ràng là chúng ta không đầu tư được trong cái việc mà khi chúng ta mua cổ phiếu chẳng hạn như bùng nổ theo đà hay là xác nhận đáy thì đấy là cái chúng ta có thể nhớ là tại vì tất cả cái đoạn đáy thì thường nha tất cả đoạn đáy thì thường thông tin rất là xấu nên ở đây chúng ta như là nếu chúng ta đọc thông tin là chúng ta sẽ gặp hai cái vấn đề xảy ra chẳng hạn với các nhà đầu tư chúng ta gọi là có một cái tư duy mua cổ phiếu bùng nổ theo đà mà không hiểu rõ tại sao bùng nổ theo đà là gì thì chúng ta cũng sẽ bị thua lỗ rất là lớn nha các bạn nha nếu các bạn cứ mua cổ phiếu bùng nổ theo đà mà dựa vào gì ạ à, cái phiên xác nhận thì bạn cũng có thể bị thua rất là nặng bởi vì bùng nổ theo đà thì không phải là cổ phiếu nào cũng bạn mua cũng thành công nha Dũng sẽ giải thích cho chúng bạn cứ bùng nổ theo đà nó chỉ có một vài các cổ phiếu gọi là dẫn dắt thị trường ngành dẫn dắt thị trường và nó tạo ra chúng ta lợi nhuận hai ba mươi phần trăm thôi nhưng chúng ta hiểu đơn giản tại thời điểm này nó chỉ là sóng hồi thôi ạ nó chỉ là sóng hồi thôi ạ nên chúng ta không thể đầu tư chung và dài hạn được đấy cái điều đầu tiên chúng ta nhớ này cái thứ hai là khi có bùng nổ theo đà tức cái điều kiện bùng nổ theo đà thì chúng ta mới tham gia chứ không phải là nghe bùng nổ theo đà để chúng ta mua nên chính vì vậy nếu chúng ta không theo dõi không nghe hoặc là không theo dõi hết video thì chúng ta chỉ nghe tiêu đề thôi thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ gì ạ à? một là các bạn không hiểu rõ về bùng nổ trong là gì chỉ nghe tiêu đề thôi là các bạn sẽ bị đầu tư các bạn sẽ bị thua lỗ đấy cái điều đầu tiên là như vậy nên các bạn lưu ý như vậy cái điều thứ hai là các bạn nếu đang ở trong trạng thái tiêu cực thì nếu thị trường bùng nổ theo đà chúng ta cũng không mua được cổ phiếu bởi vì chúng ta đang ở trạng thái nghi ngờ nha dạ. ở trong trạng thái nghi ngờ nên chúng ta cũng không mua được cổ phiếu nên ở đây chúng ta ở trong dạng này trước khi Dũng phân tích thì chúng ta ở trạng thái đó là trạng thái thoải mái lỏng chứ không phải là trạng thái mà chúng ta gì ạ cứ thấy nghe thông tin bùng nổ theo đà nó đã đủ, đủ điều kiện đâu nếu muốn viết bùng nổ theo đà bây giờ Dũng sẽ phân tích cho chúng ta để chúng ta nhìn góc độ này chúng ta bao nhiêu bạn sẽ muốn Dũng phân tích về thị trường giai đoạn này để chúng ta hiểu hơn về thị trường có thể comment số 1 đúng không ạ và nhớ là theo dõi hết video nha nhớ là theo dõi hết video đừng có xem nửa vời sau đó chúng ta không nghe không hiểu và chúng ta lại đưa ra những cái kết luận nó rất là không phù hợp bởi vì chúng ta biết rằng là Dũng nói một đằng chúng ta lại đang đi nghĩ một nẻo là chúng ta sẽ bị thua lỗ trong đầu tư nên tất cả ở đây là chúng ta đưa ra những kịch bản còn kịch bản nào xấu và kịch bản nào tốt tại vì đây là nó theo nếu bùng nổ theo đà thì chúng làm còn không bùng nổ theo đà chúng ta làm đấy thì trước khi Dũng phân tích điều này hãy cho Dũng một like đúng không ạ cho Dũng một like ở phần uh, slide bên dưới trước khi chúng ta phân tích xem là thực sự nó diễn ra như nào thì đầu đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ phân tích <clears throat> thế thì cái cách phân tích của bùng nổ theo đà như này các bạn nhớ này cách phân tích bùng nổ theo đà tránh tình trạng chúng ta lại làm ngược có hai dạng phân tích dạng phân tích thứ nhất là Dũng sẽ phân tích về chỉ số VN Index hay VN50 và khi mà phân tích chỉ số VN30 chỉ số VN Index thì nó phản ánh hết được thị trường không ạ nó phản ánh hết được thị trường không ạ nó phản ánh được thì xu hướng thị trường không nó phản ánh là khả năng thị trường tăng không ạ nếu chỉ số phân tích và vn 30 hoặc vn index thì ạ nó không phản ánh được cái nhé, nó không phản ánh được mà chúng ta chỉ nhìn vào đây để chúng ta gì ạ có thể đưa ra những trạng thái phân tích kỹ thuật thôi nhưng không phản ánh được bởi vì thứ nhất là đây chúng ta chỉ đang giống là cái này nó đại diện cho các chỉ số vn 30 rồi và cái chỉ số VN-Index thì nó dựa vậy rủi ro tổng thể rồi nhưng cái để chúng ta biết rằng là thị trường nó phản ánh xem là nó đi mạnh hay không thì chúng ta phải xem dọc dẫn dắt dọc dẫn dắt thế bây giờ chúng ta đây phân tích thông thường nhá chúng ta phân tích thông thường để chúng ta nhìn trước ạ đây là phân tích thông thường đây là đánh thứ nhất hôm nay nó bị gãy đánh thứ hai vậy đáy thứ nhất và đáy thứ hai khối lượng của đáy thứ nhất so với đáy thứ hai thì bên nào cao hơn phân tích đơn giản thôi ạ đây là đáy thứ nhất này đây là đáy thứ hai thì bây giờ chúng ta đánh đáy thứ nhất khối lượng cao hơn đáy thứ hai khi cổ phiếu khi thị trường chung của VN30 nó gãy cái đáy thứ hai này thì có phải là những ông đáy thứ nhất bán ra không ạ nhà mình có đồng ý với Dũng là cái những cái ông mà đang bị kẹt ở đây bán ra không ạ những cái ông mà đang kẹt ở vùng đánh thế này bán ra đúng không ạ khi mà nó kẹt nó bị gãy kênh nó bán ra thì thông thường nó náo loạn nó bán ra thì thông thường cái đáy thứ hai này so với đáy thứ nhất nó phải làm sao khối lượng đáy thứ hai so với đáy thứ nhất thứ hai nó phải làm sao đó làm sao thì cái quan trọng ở đây không phải là bình sâu hơn mà quan trọng ở đây nó tại nếu bình thường là chúng ta đang có một cái lượng lớn cổ phiếu ở đây mà nếu mà cái đáy thứ hai bị gãy thì chúng ta thấy là nó tạo ra sự bán tháo đúng không bán tháo ở đây không ạ nếu mà bán tháo giả sử bây giờ nó đang gãy thì đáy thứ hai nó tạo ra bán tháo và khi nó bạn bán tháo ở đây thì rõ ràng khối lượng đây nó sẽ giảm rất mạnh và thị trường giảm rất sâu đúng không nó tạo ra sự bán tháo ở đây nhưng hôm nay thị trường thực tế là nó giảm rất mạnh rất mạnh này nhưng thực tế nếu cho tôi để ý một chút thì nó tập trung vào các nhóm cổ phiếu đầu cơ thời gian vừa qua được thổi đây những cổ phiếu như là toàn doanh nghiệp được thổi được thổi giá nếu các bạn phân tích về báo cáo tài chính phân tích về thực tế là vừa rồi nó bị được thổi giá được marketing lên rất là nhiều thế thì đấy là cái độ thế thì bây giờ nếu khối lượng ở đây là xử với chúng ta đặt ra câu hỏi là cái gãy lần trước là nó giảm về mốc một nghìn thì nó hồi nhưng hôm nay nó bị gãy một nghìn lần hai thì bình thường nếu trong hợp hôm nay là có tin xấu nhá hôm nay tin rất là xấu cực kỳ xấu luôn ạ đó là tăng yeah, dạ, tăng cái biên độ tỷ giá thì nó phải tạo ra bán tháo tức là tạo ra bán tháo tức là cái cái quá trình này nó phải tạo ra bán tháo rất là mạnh ở cái phần biên này và khi nó ta bán tháo thì sao thì nó phải giảm sàn hết và khối lượng nó sẽ tăng đột biến thì cái điều kiện này thì hiện tại nhé thì chúng ta thấy là nó chưa có tạo ra sự bán tháo quá mạnh nó có sự bán tháo mạnh ở một góc độ là một vài cổ phiếu thôi nhưng không phải là tất cả nên về cơ bản là nếu xét về cái điểm này đây là điểm một và điểm hai thì điểm hai đây này về cơ bản sau khi bị rũ bỏ thì nó về góc độ nào đó tại điểm tại nhá nếu không có thông tin xấu thì cái điểm hai này nó đang khỏe hơn hay yếu hơn điểm một đó chúng ta phải phải biết được cái điều này thế thì nếu chúng ta muốn thêm cái này nữa thì chúng ta làm gì ạ nếu là sử chúng ta muốn rõ hơn thì chúng ta làm gì ạ thêm cái RSI nữa là sao đây là cái đấy đây là sức mạnh của RSI này đây là sức mạnh của gì ạ giá này thì rõ ràng sức mạnh của giá dù thấp hơn thì bên này vẫn khỏe hơn tại vì nó bán tháo bán tháo đấy chúng ta nhìn thấy điều này thế thì câu chuyện đây là đây là Dũng phân tích thôi còn chúng ta mua là vẫn bị thua lỗ bình thường nhá tại vì ở trong đoạn này nó không dành cho tất cả số đông mà nó chỉ dành cho những anh chị em nào biết mua cổ phiếu nào mạnh nhất thị trường thôi bây giờ chúng ta cũng chưa biết là thị trường vậy thị trường ở đây nó có phiên hồi phục đầu tiên chưa ạ anh em có phim hồi trục đường trên chưa nó bị vỡ đáy vỡ tất cả đáy nó chưa có phiên hồi được hồi phục đầu tiên vậy nếu trong trường hợp thị trường tích cực thì chúng ta mua chưa ngày mai thị trường tích cực lên chúng ta mua chưa đấy thị trường tích cực chúng ta chưa mua được thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu đây chúng ta đang gọi là có một cái phần đáy thứ nhất và nó bị gãy đáy thứ hai khối lượng nhỏ hơn chúng ta chỉ biết là nhỏ hơn thôi còn cái nhỏ hơn mà nó kéo lên nhá nhỏ hai là nó kéo lên thì chúng ta mới là cái đáy hai để mình gì ạ hoàn thành hoặc là thứ hai là chúng ta cũng chẳng biết ngày mai nó có giảm sâu hơn không ạ biết đâu ngày mai nó có một thông tin là gì ạ bắt một thêm vụ nữa vụ nào đó chúng nó biết thì điều gì diễn ra nên các thông tin là chúng ta cần phải đợi khi nào nó đạt điều kiện chứ không phải nói bùng nổ chỗ đà là nó bùng nổ bởi vì chúng ta cần phải phân tích các cổ phiếu khác xem nó có rất hay không thế thì chúng ta đang phân tích ở dựa trên là dòng tiền thế thì bây giờ khối lượng nó nhỏ so với này thì cái khả năng hồi phục là cao chứ không phải không phải là là là chúng ta dự đoán là hồi phục hồi phục là hồi phục đâu ạ bởi vì biết đâu ngày mai thông tin nó xấu hơn biết đâu ngày mai thông tin nó xấu hơn sao nó có thông tin khác rồi nên rõ ràng là chúng ta cần phải đợi xem là cái sự xác nhận này nó có đủ hay không thế thì nếu nó xác nhận đủ thì nó có hai dạng một là nó bứt phá vượt qua cái đỉnh này và thứ hai là nó test lại cái vùng này đây chúng ta gọi là test lại vùng này trước khi nó tạo ra sóng hồ có thể phiên thứ nhất phiên thứ hai khoảng độ thứ tư ở đây thì cái khả năng thành công sẽ cao hơn thì đến đây, đây là cái góc độ là chúng ta đang đưa ra kịch bản là kịch bản tích cực thôi bạn hiểu không ạ bao nhiêu bạn hiểu điều này tức là chúng ta đang đưa ra kịch bản là tích cực bởi vì cái khối lượng ở cái bên này này so với bên này thì bên một nó cao hơn và cái bên hai nó bị gãy kênh khi bên hai gãy kênh thì thường là nó tạo ra bán tháo và hiện tại không bán tháo thì trong trường hợp nó hồi thì chúng ta gọi là tích cực nếu bạn nào hiểu rõ điều này comment số 3 ở đây chúng ta sẽ nói nhắc lại cái điều này này thông tin bây giờ nó rất là xấu tất cả mọi thứ là do xấu do trái phiếu này do tất cả mọi thứ nó không có gì tốt đẹp cả nhưng tin xấu này hôm nay nó được phản ảnh bằng cách là thị trường đạp mạnh với nhiều cổ phiếu khác nhưng tuy nhiên là ngày mai vẫn thông tin này nó giống như covid á thì giai đoạn đầu covid người ta bán tháo giai đoạn thứ hai người ta bán tháo giai đoạn thứ ba người ta bán tháo nhưng dần dần người ta gì ạ khi vì nó bán tháo nên cổ phiếu giảm sâu hơn giá trị thực của nó vì nó bán tháo nên mọi thứ nó giảm sâu hơn giá trị mà nó đang có nên tất cả những thông tin vừa qua từ cái việc mà chúng ta lấy là một cái công ty chứng khoán nào đó nó dẫn đến cái sự bán tháo và việc mà ngân hàng nhà nước mới hôm vừa rồi là nâng cái gì ạ tiếp tục nâng cái biên độ về tỷ giá và thứ hai là bắt đầu tăng tỷ giá thì nó tạo ra sự bán tháo đây gọi là bán tháo và những quá trình bán tháo này thường nó làm cho cổ phiếu giảm mạnh thấp hơn giá trị thực của nó và người ta thường các nhà đầu tư gọi là đầu tư giá trị người ta sẽ tập trung tìm kiếm những cái cổ phiếu bị bán tháo mạnh và thực sự có nền tảng tốt để người ta mua đấy là cách tư duy của cái việc nhà đầu tư giá trị người ta sẽ mua như vậy nhưng người ta phải đầu tư người ta phải dựa vào phân tích cơ bản kỹ thuật nữa thì lúc đó thay vì trung bình giá xuống trên đỉnh thì đến thời điểm này chúng ta có mua thì độ rủi ro nó thấp hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta mua tít trên đỉnh cứ trung bình giá xuống là chúng lỗ thế thì bây giờ chúng ta chúng ta đặt câu hỏi là vậy nếu chúng ta nhìn điều này thì bây giờ chúng ta cũng phải phân tích xem là dòng chứng khoán thì sao Đó. dòng chứng khoán thử xem là dòng chứng khoán thì rõ ràng dòng chứng khoán đang ở đây đây là đáy thứ nhất này đây là bán thì dòng chứng khoán nó vẫn chưa tạo ra thủng đáy nhưng với cái khối, khối lượng lớn như này đang đi xuống thì lúc này chúng ta riêng cổ phiếu này hiện tại chúng ta chưa có phương hướng chưa rõ phương hướng nên tiếp tục không thể phân tích tổng cổ phiếu này đấy cái điều thứ hai là cổ phiếu này cổ phiếu này thì chúng ta cũng thấy đáy ở đấy đấy đáy này đến cái vùng đáy này và bây giờ hôm nay nó giảm gãy đáy chúng ta nhìn ở gãy đáy nhưng gãy đáy thì rõ ràng cái sức bán tháo của phiên hôm nay thì nó cũng gì ạ à? bán tháo không bằng cái sức bán tháo so với điểm này không bằng nhưng về cơ bản hiện tại nó đang cũng khá là xấu bởi vì phía trên này, này đang bị kẹt rất nhiều và nếu bây giờ chúng ta học bài tập bài học của cổ phiếu này thì những anh chị em nào học cái cổ phiếu này chúng ta thấy một cái bài học rất là tâm rất là cần thiết cho nhà đầu tư đó là cái cổ phiếu này vừa rồi người ta bán bao nhiêu ạ nó bán quyền giá 15 vậy bây giờ bán quyền giá 15 bây giờ cổ phiếu bắt đầu ngày mai kia thời gian tới lúc này chúng ta còn cần phải mua quyền đúng không ạ tức là phát hành thêm cổ phiếu á thì chúng ta mua giá 15 mà phải bỏ tiền ra nhá bây giờ chúng ta mua thoải mái chưa anh chị em mua thoải mái giá này chưa anh cho bỏ tiền ra mua vậy là bây công ty hôm trước là chúng ta phải bỏ rất nhiều tiền ra để mua thì bây giờ chúng ta gì ạ mua thoải mái không nên nếu mà cổ phiếu mà nó đang trong đà đi xuống như này mà nó phát hành thì các bạn nên tránh cái nhá đang trong đà đi xuống mà chúng ta thấy là cổ phiếu phát hành thì chúng ta cần phải thoát ra nha cần phải thoát ra còn lúc này chúng ta mua thoải mái nhưng mình có hiểu chưa ạ nên những cái cổ phiếu như vừa rồi đó về bất động sản như DIG mọi cái nó đang phát hành thì Dũng mới hôm trước Dũng bảo các bạn bán ra thật gấp bởi vì nó phát hành là các bạn bỏ tiền ra các bạn mua mua xong nó còn giả thấp hơn cái giá phát hành thì bạn lỗ lỗ lỗ kép lỗ là lỗ kép luôn đấy lỗ lỗ kép luôn chứ không phải là lỗ lỗ thế thì đây là chúng ta nhìn thấy rằng là gì ạ à? nếu mà cổ phiếu này có hồi thì chắc cũng rất là lâu bởi vì phía trên là kẹt rất là lớn này kẹt cực kỳ lớn ở phía trên này đấy khối lượng này kẹt rất lớn làm sao mà lên được nên ở đây chúng ta thấy là tất cả cái việc mà mua ở vùng này đợi là nó tăng và thường cổ phiếu này nó có một kịch bản như này chúng ta có nhớ không ạ thường cái cổ phiếu này kịch bản nó như nào ạ anh cho em rất là comment ạ thường thông thường thôi nhá tôi không phải là ấy. tại vì tất cả kịch bản đây chúng ta nhìn thấy kịch bản trước này thông thường nó là gì ạ không là vài hôm nữa nó không phải như vậy thì nó đây nó lên này nó về nó về cái máng cũ có một số trường hợp thì gần đấy tất cả chu kỳ nó lên này nó về máng cũ gần như vậy lên nó về máng cũ đấy nó lên này đấy có lần này thì nó về gần máng cũ và lần này nó lên thì nó về gần máng cũ nên chúng ta đã nhìn những điều này thế mà vẫn tiếp tục mua ở vẫn đáy ở đây tiếp tục mua theo kiểu dạng trái phiếu ở đây thì chúng ta thấy là cái điều này chúng ta gì ạ rất là gì ạ gặp rủi ro rất lớn khi mà cổ phiếu đang cổ phiếu này nha nó đang bất lợi bất lợi thứ nhất là gì ạ tự doanh chắc là là lỗ tự doanh là lỗ bất lợi thứ hai là gì ạ đợt này margin gặp vấn đề tức là margin người ta không thể là cho vay margin được và thứ ba là tăng quy mô quá lớn tăng quy mô nhé quy mô càng tăng là lớn với lợi thứ ba là gì ạ chi phí thì vẫn gì ạ gia tăng và tất cả những điều này nó làm cho cổ phiếu này để bước vào chu kỳ tăng chắc phải mất khoảng độ 6 tháng một năm nữa nó hồi thì vẫn hồi thôi có thể sóng hồi nhưng còn rất lâu nó quay trở lại thế chúng ta cũng nhìn thấy một vài cổ phiếu nó tương tự như vậy thế thì bên chúng ta thấy là nếu cái bùng nổ theo đà thì cái nhóm cổ phiếu nè nhóm cổ phiếu chứng khoán có mua không đây những cái cản rất lớn này có mua không ạ một vài trường hợp thì nó hồi được tí này nhưng với cái góc độ như này thì hiện tại nó đang rất là yếu còn vài nữa chưa biết nhưng rõ ràng về góc độ nào đó thì đang yếu Đấy, bất động sản chứng khoán đang yếu nó hồi này thì nó gặp cả này nên nếu chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua thì nó yếu nó yếu mà chúng ta mua vào là chúng ta thua chúng ta sẽ xem nhóm thứ hai nhóm tiếp theo là nhóm gì ạ ngân hàng ngân hàng này thì nhiều nhà đầu tư thì bắt đáy từ 50 đấy bắt đáy 50 bây giờ nó về 20 bây giờ anh chị em nếu mà từ 20 này mà nó về 50 thì anh chị em lãi được bao nhiêu phần trăm nhỉ đấy từ 50 này 20 nó về 50 này tại vì nhiều nhà đầu tư lúc này là chúng ta hay chúng ta cởi mua giá 40 này thì về 50 này về 20 này thì lên đến đây chúng ta lãi được 100 phần trăm không phải nói nhiều thế thì ở trong cái việc này thì chúng ta phải hiểu đơn giản là cái ngân hàng này này nó cho vay bất động sản rất là nhiều cái thứ hai là nó mua trái phiếu cũng khá là nhiều vậy bây giờ mua trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản và cho vay bất động sản thì nó bị ảnh hưởng không khi mà cái tài sản đấy nó bị ảnh hưởng thì nó cần phải trích lập dự phòng mà khi mà trích lập dự phòng thì đương nhiên cổ phiếu sẽ giảm đương nhiên nó phải giảm về cơ bản thì cổ phiếu này nó đã có gì ạ đây là đoạn gì ạ nếu bây giờ chúng ta phân tích thì đoạn này là đoạn gì ạ anh xem phân tích một chút ạ đoạn này nếu mà giảm thì đoạn này là đoạn gì đoạn này làm gì ạ đoạn này do làm dòng tiền lớn đã bắt đáy ở đây nó đã có một dòng tiền lớn đỡ cung ở đây và sau khi nó đỡ cung thì nó bắt đầu nó ta giảm tiếp để rũ những ai đeo bám vào đây hay chúng ta gọi là trong đầu tư gọi là PS thế đâu ạ PS là quá trình người ta đã có một lượng tiền lớn đây nhỏ lẻ không tham gia được nhá nhỏ lẻ không tham gia được và sau đến đoạn này nó phải làm gì ạ sau PS thì đoạn này nó phải làm gì ạ nó phải tạo ra sự bán tháo tạo ra sự bán tháo đây là tạo ra sự bán tháo tức là giảm giảm rất mạnh ở đây đấy tạo ra sự bán tháo ở đây và sau khi tạo ra bán tháo ở đây thì chúng ta đang cần phải xem xét xem là có những phiên giảm mạnh và kéo kéo xả vùng này thì lúc này chúng ta biết nó tạo đáy hay không còn đây là một quá trình tạo ra bàn thảo ở trong giai đoạn chúng ta sau khi VPS từ sau khi đã có dòng tiền lớn tham gia vào thế thì thông thường ở giai đoạn này này là nhà đầu tư hoảng loạn người ta bán ra tại vì những cái nhà đầu tư ở đây người ta đã tích sản ở đây những nhà đầu tư tích sản đây là họ sẽ bán ra vì họ lỗ quá nhiều lỗ quá nhiều nên họ bán hết rồi nên nó tạo ra họ cần phải bị rũ ở đây nên nếu chúng ta đầu tư mua cổ phiếu như thế này là chúng ta gì ạ sẽ gần như là phải bán hết cổ phiếu vùng này thường là chúng ta sẽ bán hết cổ phiếu này còn việc cổ phiếu này nó tạo ra cái vùng kéo lên hay là quá, quá, quá trình mà kéo xả ở đây tạo ra khối lượng lớn đây chúng ta chưa biết hiện tại chưa có nên chúng ta vẫn tạm thời là cứ đứng xa cổ phiếu này tạm thời đứng ngoài thôi, ạ không mua bán gì hết cổ phiếu này nó có hai dạng chúng ta nhìn này cổ phiếu này có hai dạng cổ phiếu này có hai dạng cổ phiếu này sau khi nếu các bạn không mua được nhé cả nhà nhé các bạn không mua được ở đây thì nó sẽ xuất hiện như này nhớ đây này đây là Dũng nói các bạn nắm rõ để nhớ là sau khi nếu cổ phiếu này thành công thì nó sẽ gì ạ à? nó phải vượt qua đỉnh này nó phải vượt qua cái đỉnh này nếu nó hồi nó phải vượt qua cái đỉnh này nhớ là cái, đây là cái điều kiện quyên quyết không có trường hợp này bạn mua sẽ thất bại bởi vì cái cái cản đấy rất lớn thì sau khi cạn này nó phải tích lũy và đây chính là lúc mà bạn đầu tư ăn sống rồi đây chính là kịch bản nếu trong trường hợp kịch bản nó kéo xuống và nó hồi đến đây thì đây chính là kịch bản ăn sống hổ nha đây gọi là mô hình ba đầu va cái vùng ar này này cái vùng này là vùng ar thường nó sẽ tích lũy và nó chạy tiếp nên chúng ta thấy là nếu kịch bản sống hồi còn nếu từ đây đến đây chúng ta chưa chắc thành công nên các bạn nhớ thì kịch bản này vai đầu vai ngược đấy chúng ta mua chúng ta thấy là nó rất rõ không phải là chúng ta hello thì <coughs> mình nghe rõ không ạ hello hello anh chị em nghe rõ không ok thì đấy là cái mà chúng ta phân tích ạ thế thì cái quá trình này quá trình tạo ra hoảng loạn tất cả những thông tin này thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn là, là những cái thông tin này các nhà tạo lập người ta sẽ gì ạ tạo ra quá trình bán tháo không phải ai bán tháo mà các nhà tạo lập nó sẽ tạo ra sự bán tháo ép chúng ta phải bán Thế nên các thông tin xấu vài hôm nữa nó đưa ra thì dù là thị trường nó thông tin cực xấu nó vẫn cứ tăng dù thị trường thông tin cực xấu nó vẫn cứ tăng nên không phải là thông tin xấu mà quan trọng là nó rũ chưa hết nó vẫn phải rũ tiếp với các bạn tiền gửi ngân hàng với thời điểm này thì cũng không vấn đề đâu ạ à. tại vì thứ nhất là các bạn phải hiểu đơn giản là những năm trước nếu anh chị em nào đầu tư thì những năm trước thị trường nó xấu hơn này rất nhiều cũng trải qua thị trường rất nhiều năm rồi nên thực tế thì thời điểm này chứng khoán Việt Nam vẫn là tuyệt vời thực tế là đấy như năm trước là nó kéo dài đến 3 4 tháng 5 6 tháng đến nửa năm nó không lên được nên chúng ta thấy là thị trường này cũng tuyệt vời bây giờ chúng ta đang nhớ là thị trường nó đang ở cái vùng giảm rất là sâu này thì chúng ta thay vì chúng ta đọc thông tin xấu thì chúng ta sẽ đọc thông tin để xem là thông tin xấu nó phản ánh như nào chứ không phải là đọc tin xấu để tiêu cực Đấy, Dũng không phải là đọc thông tin xấu để tiêu cực mà xem là phản ánh thông tin xấu trên thị trường như nào là cách đọc thị trường Thế bây giờ nhìn cổ phiếu Vietcombank sao? Thì việc cổ phiếu Vietcombank này nó lên này nó tạo nền nếu thị trường xấu nó tạo nền nữa thì sao tiếp tục tạo nền đấy sao thị trường xấu nó không giảm tạo nền đấy sao thì lúc thị trường nó hồi thì cổ phiếu này tăng chúng ta mua thì nó về ở phía trên này còn trong trường hợp nó giảm chúng ta tính nhưng nó tạo nền cứ để tạo nền nó còn chúng ta không mua trước mua trước biết đâu nó yếu khỏe nó tạo nền thì khi nó quay trở lại chúng ta mua đấy vì nó đang khỏe hơn thị trường ACB cùng là việc công Vietcombank nó giữ nền ACB nó giảm mạnh hơn chứng tỏ cổ phiếu này đang yếu yếu yếu thì thôi mình không chơi nữa còn nếu trong trường hợp nó quay trở lại quay trở lại chúng ta không mua và chúng ta đợi nó tạo nền tạo nền thì chúng ta mua khi quay trở lại còn việc đạp sâu đạp sâu thì kệ nó thế thì bây giờ đọc sách là tuyệt vời nhé bạn đọc sách là tuyệt vời nhưng đọc sách mà chúng ta không trải nghiệm trên thị trường này thì chúng ta gọi là sách tức đọc sách thôi nhỉ đọc sách là rất tuyệt vời để chúng ta học nhưng đọc sách mà không trải nghiệm được thị trường này thì nó không giải quyết được vấn đề cho chúng ta sau này chúng ta mãi mãi học rất nhiều sách đọc rất nhiều khóa học mà thời điểm này chúng ta không trải nghiệm được thị trường thì cái học đấy là nó không có kết quả nên chúng ta cần phải đọc và gì ạ đọc mang tính chất gì ạ phải ứng dụng ở đây xem nó như nào và Dũng sẽ nói nhanh tại vì nó không để anh chị em mất thời gian BIDB cũng tương tự như vậy nếu nó gãy này gãy này ngày mai hồi luôn đẹp không nếu ngày mai hồi luôn đẹp không nếu ngày mai nó hồi luôn thì tất cả những cái mẫu hình kiểu dạng này cực kỳ đẹp luôn và đây chính là những mô hình tiêu chuẩn rất đẹp từ sau khi nó gãy xong này nên đây là trường hợp trường hợp đặc biệt nhá đây trường hợp đặc biệt sau khi nó gãy nó hồi như này tạo ra nền này thì đẹp còn nếu mà nó gãy nó tiếp tục gãy nữa thì thôi bỏ qua tại vì nó rũ tất cả nhà đầu tư rồi thực ra hôm nay rũ này cũng không có sự bán tháo mà nó rũ nó hồi thì quá là hay còn nó rũ mà nó không hồi thì kệ nó bỏ nó qua đi và chúng ta thấy được tất cả điều này tương tự như vậy nó rũ này đây nó rũ mạnh quá này nó rũ mạnh quá nó không hồi thì bỏ qua đây là đây bình thường nó test như này nên nó test sâu hơn bỏ qua. và chúng ta cũng nhìn thấy là gì ạ là sử dụng hòa pháp thế bây giờ nhá <clears throat> chúng đây có hòa phát xấu không cái xấu nhất của hòa phát là do nó vay gì ạ vào USD rất là nhiều vay USD cái giá thép vừa rồi là gì ạ nó cũng giảm thế nên nó nó bị nó bị ờ, nó thiệt hại cả hai một là do USD là nó vay một số lượng tiền lớn cái thứ hai là giá thép nó cũng giảm nên tài sản nó giảm trông thấy và hiện tại giá cổ phiếu này nằm ở vị trí này vậy tại sao bây giờ không đầu tư tích sản đi đúng không tại sao ông đầu tư tích sản câu chuyện của chúng ta thấy rằng là trước đây thì cổ phiếu này nó cũng giảm đây ai mua đây chúng ta thấy nó rơi là ai mua chúng ta đến tất cả khi nó rơi khoảng trống là ai mua và cuối cùng chúng ta thấy là khi nó lên đến đây mọi người nói là nó tốt nhưng khi mà bắt đầu rơi thì chúng ta thấy là thì ở trong đoạn này nữa rồi Vậy nếu mà chúng ta nhìn vào cổ phiếu này chúng ta nhìn thấy nó đang tích cực hay tiêu cực ạ? Cổ phiếu này ạ. Đây là một cái phiên giảm rất mạnh nhé. Khối lượng lớn hơn. Nhưng bắt đầu chúng ta thấy là bắt đầu nó có dấu hiệu gì ạ? Không bán tháo nữa. Đến hôm nay là không bán tháo nữa. Thì góc độ này là tích cực. Thế thì tích cực ở đây là gì ạ? Nếu cái cổ phiếu này mà tích cực thì trong trường hợp thị trường bùng nổ theo đà ví dụ nhé thì bạn có mua ở có mua không ạ cổ phiếu này sẽ không mua khi nó chưa vượt qua cái đỉnh ạ nó chỉ phải hồi tại vì khi nó rũ bỏ nhà đầu tư yếu vía ở vùng này nhà đầu tư bị cản đây rũ hết thì nó phải có một cái vượt qua chính cái cản lớn nhất của nó thế khi nó vượt qua cản lớn nhất thì bạn thấy là nó từ 20 nó lên đến khoảng 24 này cũng được đúng không từ khoảng độ 24 này 20 lên 24 thì chúng ta tính tiếp nên ở đây chúng ta chưa gì ạ còn thực tế là gì ạ Dũng không bao khuyến nghị mua khi nó rơi xuống nha, không bao khuyến nghị mua về 14 13 12 mình không mua cái cổ phiếu này khi nó đang về thậm chí là 10 mình không mua đến cách này nhưng nó về khoảng độ 20 lại mua anh chị em hiểu không ạ bao nhiêu anh chị em hiểu điều này comment số 5 ạ tức là nếu nó về 13 14 thì không mua nhưng nó quay trở lại nó vượt 20 tăng mạnh mua bởi vì nếu nó về 14 15 thì nó về có thể 10 về 10 có thể nó về 5 6 không có gì là không thể cả không có gì không thể cả nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta chỉ mua khi dù nó lên đến đây chúng ta có thể bị bị mất cái khoản lợi nhuận tí nhưng rõ ràng khi nó vượt qua đây thì cái việc nó lên đến đây là rất là cao còn khi nó vượt đến đây nó chưa đến đây thì khả năng nó rơi tiếp là rất là cao đấy nên chúng ta không không thể nào ấy. còn bây giờ cái nhóm này là cái nhóm mà tới đây là cái rủi ro rất là cao này cái, cái cổ phiếu này cũng tương tự như vậy nha khối lượng lớn này nó đang như này cái khả năng lên rất thấp NKG KHG và đây nhóm này là nhóm tới đây chúng ta nhìn này nó liên quan đến nhiều thứ bạn nhớ nhỉ nhóm này liên quan nhiều thứ bây giờ nó đang bị gãy như này chúng ta biết là có cổ phiếu mà bây giờ cái ông ông Thiên Tân ngày trước ông mua cổ phiếu này ông mua ở đây ông bán này và bây giờ ông bán hết rồi phạt hết sạch thế một doanh nghiệp mà mà ông chủ doanh nghiệp ông bán sạch cổ phiếu và ông lại khuyến nghị chúng ta mua giá 15 chúng ta thấy buồn cười không ạ tức là ông này ông bán hết rồi cái ông ông chủ tịch hội đồng quản trị ông bán sạch rồi ông lại khuyến nghị chúng ta mua giá 15 và mua ủy quyền thì chúng ta cần phải xem lại Đấy, thì về tích cực thì chúng ta đi tìm xem là tích cực ở đâu Đấy, thì ông chủ thì ông bán sạch rồi bán hết thiên tân vẫn sạch rồi thế thì nếu mà nó tốt thì ông phải mua chứ làm sao mà ông lại nắm giữ ông lại bán ra đấy chúng ta tư duy như vậy Nam Long cũng như vậy đây nó đang bị bán tháo và đang bị có dấu hiệu gãy kênh thì tất cả những cổ phiếu mà nó đang đi ngang hoặc nó biến động nghĩa kênh trong sự xuống giảm như này thì có thể tới đây nó hồi nhưng về cơ bản là sớm muộn nó cũng sẽ về rất là, rất là thấp thế này tại vì năm 2023 cái nhóm này nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nhóm này ảnh hưởng rất lớn chúng ta cũng thấy là đây là cổ phiếu mà chúng ta cần phải tránh xa tránh xa nhất đó là gì ạ Novoland không biết bao nhiêu bạn đang nắm giữ cổ phiếu này có ai nắm giữ không ạ comment cái cổ phiếu này đặc trưng của nó là nó bán cổ phần cho cổ đông ai mua nhà của nó là bán cho tức là bạn mua nhà của nó thì nó, nó yêu cầu các bạn bán cổ phiếu này thế thì cổ phiếu này chúng ta gọi là cổ phiếu bao cung bao cung là nó đang lướt để là giữ cho để nó giữ cho trái phiếu của nó ổn định tức nó đang huy động trái phiếu thì nó phải để giữ cái chữ này nó đang cầm cố ngân hàng nó phải giữ như này nhưng bên cái cổ phiếu này chúng ta biết là hội đồng quản trị của nó bán ra hết rồi mấy ông rồi à, cổ đông của nó bán sạch rồi lớn nó chỉ có một số ít thôi thì chúng ta nhìn đến điều này là nó không an toàn còn cổ phiếu này mà lên thì gần như không lên được lên là không lên được nhưng mất thì các bạn mất nhiều hơn nếu mà nó gãy là nó gãy như này nha nó gãy nếu cổ phiếu là nó gãy nó gãy như này chúng ta vẽ rồi ạ vẽ trước rồi hôm nay vẽ thêm này nữa hay nó nó nó gãy nó gãy như này Đấy, nó gãy như này đấy nó gãy được như này đấy. đấy nó gãy như này thế thì chúng ta về chúng ta phải tìm đấy những cổ phiếu như này đấy trước đây nó cũng lên rất đẹp này chúng ta nhìn này thì dạng cổ phiếu này gọi là dạng cổ phiếu bao cung đấy. khi nó chết hay là rốt nó dạng cổ phiếu bao cung nó đứng tấn thời gian chúng ta biết sau khi nó hết tấn thì nó như nào nên chúng ta thấy là những cổ phiếu này đứng tấn thì nó cũng thế thôi nó không có cái gì mà chúng ta cần phải gì ạ phải nghĩ về nó nhỉ thì đấy là chúng ta cần phải nắm rõ được không chúng ta cái này thì gần như mọi thị trường không ai nói cho các bạn chúng ta cũng nhìn thấy những cổ phiếu này bây làm gì mà bây bất động sản không bán được có ai đã nhìn thấy là những cái doanh nghiệp về bất động sản nó cho nhân viên môi giới nghỉ ạ à? có đọc tờ báo đấy không ạ nhân viên nghỉ thế nhân viên nghỉ thì cái bất động sản có bán được mạnh không ạ bất động sản nó bán được thì bảo cổ phiếu này đầu tư dài hạn tăng trưởng nó đang vào chu kỳ suy thoái mà chỗ này đầu tư tăng trưởng thì chúng đang sai một tư duy suy thoái <coughs> mà đầu tư tăng trưởng thì chúng ta làm được ok chưa và chúng ta sẽ nhìn thấy phân tích từng cái cổ phiếu này ok không đây là nó đỡ này thì giảm nó đỡ thì về cơ bản trong ngân hàng là nó ok nên nó giúp này nhưng nó ok hơn nhá còn nó xác nhận thì do máy tính hiện tại nó đang khỏe hơn rất nhiều cổ phiếu ngân hàng thế khi mà chúng ta phân tích một loạt các thứ thì những cổ phiếu này giảm sâu này hay là những cổ phiếu này giảm sâu nữa cái xác suất thì chúng ta cũng chưa biết được như thế này không nói được nhưng cái cái này chúng ta thấy là có dấu hiệu là dừng giảm cái này thì cũng chưa biết nhưng một số cái cổ phiếu thì cái cái dữ liệu của nó cũng không còn nhiều nữa Đấy. dữ liệu giảm sâu còn không còn nữa nên nếu trong trường hợp những cái cổ phiếu này này dữ liệu giảm sâu còn nhiều thì khả năng cái vùng mà tạo ra cái biến động mạnh ở trong vùng này rất lớn nên cái biến động mạnh trong một ngày rất lớn thế từ những cổ phiếu như vậy thì dù cả SHB HB đây chẳng hạn một bạn SHB thì nó đang tạo ra đáy rồi tạo ra đáy thứ hai rồi nó phải tạo ra đáy thứ nhưng đạo đáy này nó không bị bàn tháo hiện tại không bị bàn tháo tạo hiện tại không bàn tháo thì nếu cổ phiếu này nó quay trở lại thì chúng ta nhớ là nó phải vượt qua cái đỉnh này chắc chắn phải vượt qua cái đỉnh này thì luôn chúng ta đầu tư an toàn đấy thế thì chúng ta sẽ hiểu đơn giản đấy thì Dũng tổng kết cái việc này như thế này <clears throat> khi nào thị trường bùng nổ theo đà thì anh chị em biết rằng Dũng sẽ gì ạ à? hứa với chúng ta làm gì một vài hôm nữa có thể là Dũng có một chuyến học đi học ở Nha Trang nhưng về cơ bản nếu mà trong hôm đấy nó bùng nổ theo đà Dũng sẽ gì ạ à? dành thời gian để livestream trực tiếp chúng ta để chúng ta hiểu thế nào nó bùng nổ theo đà còn anh chị em thấy là cái việc mà gì ạ Dũng đưa ra kịch bản để bùng nổ theo đà nhưng nó không bùng nổ theo đà mà chúng ta đi mua chúng ta nắm giữ thì đấy là chúng ta sẽ bị thua đấy kịch bản nó khác cái kịch bản này được phân tích thực ra kịch bản này khi mà đưa ra kịch bản nhưng buổi tối phân tích là nó không bùng nổ theo đà lý do vì sao vì các cổ phiếu các dòng nó không tạo ra dẫn dắt nên những anh chị em nào buổi tối lúc đó học là gần như biết là thị trường sẽ không bùng nổ đà và hôm sau nó giảm mạnh anh chị em nào có học cái, cái, cái phiên đấy không ạ tức là cái bùng nổ theo đà nhưng thực tế nó không bùng nổ theo đà bởi vì chúng ta quay trở lại chúng ta phân tích ngược lại thị trường thì nó không bùng nổ theo đà nhưng hôm nay thôi hôm nay thì mọi thứ nó chưa rõ ràng nhưng nó có tín hiệu nhé nó có tín hiệu thôi ạ tín hiệu là khả năng dừng giảm tín hiệu thôi tín hiệu nhỏ thôi ạ tức là tỷ lệ này nó là khoảng độ Ờ, năm hơn 50 tí tức là giữa cái xác suất giảm tiếp và xác suất tăng thì xác suất tăng nó có dấu hiệu cao hơn một chút thế bây giờ nếu chúng ta nhìn vào cái bây giờ nhá anh chị em thử đơn giản này anh chị em nhìn vào thị trường thì nếu phân tích <clears throat> có phải phần lớn hôm nay á là chúng ta xem bản tin ngày mai thị trường giảm tiếp đúng không phần lớn họ sẽ nói là thị trường kiểu gì ngày mai giảm tiếp đấy là cái kịch bản phần đông mọi người cho như vậy đúng không đấy hay một số sẽ là hai ba phiên nó mới dừng được nó còn bán tháo đấy không nhưng hôm nay chúng ta chỉ có một cái tia nhỏ thôi một cái phần nhỏ trong cái kịch bản là khả năng ngày mai là có dấu hiệu hồi nhưng nó chỉ có một phần nhỏ trong tất cả thông tin mọi thứ xấu đó là gì ạ đó là gì về phân tích các cả à, công ty chứng khoán thì kiểu gì hôm nay các bạn bảo là thị trường sẽ ngày mai thị trường sẽ giảm mạnh về cơ bản như vậy tại vì hôm nay giảm mạnh thì ngày mai sẽ họ sẽ phân tích giảm mạnh nhưng ở đây chúng ta thấy là giảm hay không giảm thì nó chẳng quan trọng đâu tại vì nó cần phải thời gian bùng nổ theo đà chúng ta không thể mua ngay được nhưng ở đây chúng ta đang phân tích là dòng tiền để xem là sức mạnh của dòng tiền đó là bán tháo hay không bán tháo khi mà tin xấu đưa ra thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái này chúng ta chỉ có mỗi duy nhất là cái này khối lượng hôm nay bán tháo gãy đáy nhưng không có sự bán tháo nên từ gãy đáy không sự bán tháo thì cái xác suất là nó hồi cao thế thôi ba, ba bạn hiểu còn ngày mai tự nhiên nó có một thông tin nó xấu nữa về thị trường thì cái này mình không biết được thì có thể nó giảm sạch mạnh hơn nhưng về cơ bản với những tín hiệu như này với cái thông tin như này thì ngày mai có thể rẻ hồi còn ngày mai tự nhiên nó lại có một thông tin bắt bớ mọi cái thì nó phải giảm sàn là đương nhiên nên chúng ta cần phải gì ạ? nhìn nhận ở góc độ là với những cái điều kiện như hôm nay thì nó như thế còn ngày mai mà lại thêm một vài thông tin khác nữa thì không biết được nào cả nên ở đây chúng ta xét về góc độ đó là chúng ta nhìn về những thông tin hay là cách đây hai hôm đúng không giả sử bây thị trường không mua nổi theo nào thì đây nó cạn kiệt rồi không bán ra nhưng hai hôm nay chúng ta thấy thông tin nhiều không ạ thông tin này thông tin rất xấu này hai hôm nay thông tin xấu thông tin xấu đưa ra thì nó bị gãy là đương nhiên thôi đấy thế thì những cái điều này để cho chúng ta thấy là khi mỗi một cái video Dũng chia sẻ thì anh chị em nhớ rằng gì ạ theo dõi kỹ hết cho mình bởi vì chúng ta theo không đủ nó có một cái cái nguy hiểm như thế này nếu là sự thị trường bùng nổ trong đà ví dụ nhé lên thật nó thật và chúng ta đang có một cái tư duy chống lại là chúng ta sẽ gì ạ không mua được cổ phiếu bùng nổ theo đà không mua được một cổ phiếu ngắn vì chúng ta đang ở trạng thái tâm lý chống lại thị trường đấy chúng ta hiểu như vậy không hay là đây chúng ta nhìn thấy cổ phiếu bạn này bạn mua này nó đang kênh đi xuống và một chúng ta vẫn giữ thực ra cổ phiếu này nó cũng đang test lại cái đáy test lại thực ra những cổ phiếu test lại cái đáy như này dạng như này cái xác suất để hồi cũng khá cao nhưng mình thì mình cũng bây giờ mình cũng nắm giữ và thị trường nó liên quan thị trường chung nha liên quan thị trường chung tại vì nó đang kéo này giảm mạnh kéo này thì khả năng nó hồi nhưng hồi thì các bạn nên bán ra hồi nó lên đến vùng này chúng ta nên thoát ra 20 mươi để giữ tại vì những cổ phiếu này là cổ phiếu rất là xấu để không có thanh khoản đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là, là cái vấn đề là chúng ta không nhận ra không xem xem là tại sao chúng ta lỗ lỗ không tìm ra là vấn đề là chúng ta đang mua cổ phiếu trong kênh đi xuống sẽ có 100% chúng ta không làm thành công được nếu bây giờ chúng ta mua vùng nổ theo đà theo Dũng hay là mua theo kiểu tích sản tại vì một đằng là chúng ta mua cổ phiếu giảm chúng ta mới mua đúng không anh chị em thấy cổ phiếu giảm giá rẻ anh chị em mới mua một đằng là Dũng cần xác định xu hướng hồi Dũng mới mua hai bên khác nhau nên thực tế là chúng ta thấy là cổ phiếu nó tăng thì nó chúng ta thấy nó giá nó cao chúng ta mua chúng ta rủi ro còn một đằng chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua và vì nó rẻ chúng ta mua nên cả chu kỳ vừa rồi chúng ta bị lỗ và chúng mất tiền đơn giản thôi một bên là như thế nên những cái nhà đầu tư trung bình giá xuống tích sản sẽ không đầu tư được phương pháp này phương pháp này là phương pháp đầu tư tăng trưởng tức là chỉ đầu tư theo chu kỳ thị trường nếu chu kỳ ngắn thì chúng ta đầu tư ngắn tức là sóng ngắn đầu tư ngắn chu kỳ dài chúng ta đầu tư 3 đến 6 tháng 1 đến 2 năm tùy thuộc vào chu kỳ Đấy. còn thời điểm này thì chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu vừa rồi á người ta bơm tiền chính phủ nhà nước bơm tiền ra thế là cổ phiếu nó gì ạ tận dụng cơ hội tạo ra thông tin ảo thế thì chúng ta bị mắc bẫy bởi vì chúng ta không có kiến thức không có kiến thức chúng ta bán tức là vay lãi suất ngân hàng hoặc là gì ạ đầu tư theo kiểu mách nước thì việc của chúng ta bị thua lỗ là đương nhiên ạ Dũng phân tích cái bài này để cho chúng ta hiểu về nguyên lý thôi còn các bạn muốn nắm rõ phím cổ phiếu thì các bạn phải hiểu nguyên lý trước khi các bạn đầu tư à, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chào các bạn